Máy bay chó đi Chó đi giao hàng á <laughs> Rồi nó ngồi gì lỡ nó phóng ra sao em? Đâu, nó quen rồi anh, đi nó quen rồi anh. Ừ. Này kêu bẩn gì? Nó tên mày đâu, kêu đâu luôn anh. Nhưng mà là bu đô đúng không? Dạ. Bu đô. Bu đô, bu đô anh. Bu đô. Mẹ chị có sơ. lại sợ cái đây, lại sợ cái đây. Chủ cho sơ miếng. <laughs> Bà sao biết luôn, sao biết luôn. dữ không à, trời ơi trời ơi chị hương <laughs> cái mùi mẹ cho sờ miệng này Đụng đi, đụng đại cá đi à, cảm ơn chú ơi cảm ơn chú bye bye chú ơi